Xin chào các bạn Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái tài khoản um, tạo một cái bộ lọc trên tài trên tài khoản Firen để các các bạn có thể lọc được những cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất tùy vào tùy vào từng thời điểm của thị trường thì để, để từ đó mà các bạn thêm vào các cái watchlist theo dõi của mình để theo dõi các cái điểm mua tốt nhất của, của cổ phiếu thì à, để à, để mà tạo được một cái tài khoản file ấy, thì yêu cầu bắt buộc các bạn phải có một cái email nha còn việc tạo email như thế nào thì các bạn ờ, lên YouTube theo ờ, tìm hiểu hoặc là sử dụng các email mà các bạn đã có sẵn nhớ nên nhớ là tốt nhất là các bạn nên sử dụng các email cá nhân không nên sử dụng email của công ty hoặc là email của doanh nghiệp hoặc tổ chức nào đó thì nó là rất là phiền phức thì ờ, khi mà tạo được email rồi thì các bạn vào đây các bạn tìm lên Google á các bạn lên Google này các bạn tìm file này À, đây là cái bạn mà mình đăng ký bạn Pro á, thì mình sẽ à, chuyên khoan cái dùng cái bạn bạn thường nhé các bạn thường nhận dễ nhận nhận các bạn nha à. này các bạn vào file thì có cái phần đăng nhập các bạn vào đây rồi các bạn à, đăng ký tài khoản mới này bấm vào tài đăng ký tài khoản mới nhập tiền đăng nhập các bạn mong muốn ví dụ như mình là Tuấn Tú Finance này đó rồi mật khẩu địa chỉ email các bạn mật khẩu mà các bạn mong muốn xác nhận lại mật khẩu rồi các bạn bấm tôi đã đầu kích vào đây rồi xong bấm chữ đăng ký là các bạn có cái tài khoản của File thì bấm xong thì các bạn à, vào phần đăng nhập thôi đây phần đăng nhập đây là cái phần đăng nhập trước mình có thiết lập ở đây thì vào phần đăng nhập thì các bạn vào phần nó thể ở, ờ, ở ờ, như thế này các bạn vào phần bạn mới này phần vào phần tiếp theo là phần tìm kiếm cơ hội này đúng không ạ rồi có phần à, bạn giá này lọc real time này cảnh báo tín hiệu là sẽ có ba phần đó thì ở phần lọc real time á, thì các bạn à, tạo danh sách bộ lọc mới tạo danh sách bộ lọc đó thì các bạn tạo danh sách bộ lọc này các bạn chỉ bấm những thêm điều kiện rồi cái điều kiện đầu tiên á, là nó phải là cổ phiếu mà vượt định vượt định trong vòng 3 tháng thì tại sao mình chọn như vậy thì cổ phiếu mà cái chu kỳ của nó ít nhất phải vượt vượt định 3 tháng hoặc là cái cái cái quá trình tích lũy của nó ít nhất khoảng từ 3 tháng trở lên ấy, thì nó mới đáng tin cậy này thay đổi giá trong vòng 3 tháng này rồi thứ hai là tổng khối lượng giao dịch ấy, thì là phải khai mình có thêm một điều kiện là tổng khối lượng giao dịch nữa đây ở điều kiện thứ ba là thay đổi giá phần thay đổi giá rồi điều thứ ba là được thay đổi giá thức mạnh giá đường RS này thêm thế mạnh đường giá đường RS đây và mình chọn thay đổi giá một tuần à, thay đổi giá một tuần à ba tháng có rồi những điều kiện này thì không cần đây là những điều kiện cơ bản để các bạn đấy thì à, thay đổi giá 3 tháng nó phải nó mình phải đặt chế độ là lớn hơn này khối lượng tổng khối lượng mình sẽ chọn đâu đó là khoảng hơn 200 ngàn này tại sao lại chọn tổng khối lượng hơn 200 ngàn tại vì có một số cổ phiếu mà cái khối lượng giao dịch nó bé quá thì nó mất công mình tìm kiếm ở đây các bạn có thể chọn mình chọn 75 này. rồi gọi là lớn nhất thì khi các bạn chọn thêm ờ, thêm điều kiện thì các mã cổ phiếu nó sẽ rút gọn lên rút gọn dần như là mình cộng 2 này. 2 phần trăm bây giờ các bạn chọn 5 phần trăm nó khác nha 10 phần trăm hoặc là 50 phần trăm nữa cả đó rồi khi mà tạo xong bộ lọc á các bạn bấm chữ lưu bộ lọc này đấy thì cái chức năng bộ lọc này á, nó chỉ nằm trong cái phiên bản Pro hoặc Basic của File hoặc uh, File for Word uh, File for Web hoặc bạn có thể à, cái ở đây thì File nó buộc bạn bắt buộc bạn nó phải nâng cấp lên thì nếu các bạn mà muốn lưu lại cái bộ lọc này là sau họ phải tìm họ phải lưu lại thì nó sẽ nhận các bạn đến cái đường link mà để nâng cấp cái này đây thì ở điều kiện mà miễn phí thì nó không được ấy còn không không không nó không hỗ trợ còn nếu mà các bạn mà nâng cấp lên chuyên nghiệp hoặc là cao cấp đây chuyên nghiệp thì một năm có hai triệu tư à, tính mình tính tròn là hai triệu rưỡi đi thì hai triệu rưỡi thì ờ, ờ, trong đầu tư chứng khoán các bạn đầu tư như vậy nó rất là điều nó rất là đáng nha các bạn thì vì phí nó không bao nhiêu hết á mà hiện tại bên Fien mình bên mình đang là đối tác của Fien á thì người ta người ta thôi thì các bạn đăng ký một năm á, thì người ta sẽ tính phí trong vòng 10 tháng và sẽ tặng cho các bạn hai tháng tức tương đương 10 phần trăm á đúng rồi ở trên thị trường tài chính thì ờ, các bạn cắt lỗ hàng trăm triệu không tiếc nhưng mà lại, lại tiết tiền đầu ờ, đầu tư để nó hỗ trợ mình đắc lực hơn trong vòng chỉ có một vài triệu là tiếc thì điều đó có thể là nó không có đáng đấy ạ à thì bên mình à, lên tài khoản của mình ấy, thì đã nâng cấp rồi này mình có mình có hai tài khoản nữa. Đây, tài khoản vừa rồi của mình đây đó đó các bạn bấm lưu lại là được bấm các bạn bấm xong xong đó đó các bạn bấm lưu lại được lưu lại là và sau đó nếu các bạn muốn tạo một bộ lọc mới thì các bạn cũng cũng bấm vào đây tạo bộ lọc mới này rồi thêm điều kiện này đó sàn niêm yết này như thì các bạn à, chọn đường à, EMA nó lớn hơn nó vượt uh, khối lượng tổng khối lượng này phải cái này điều cái điều tổng khối lượng phải có này đường EMA hay SMA gì đó cũng được SMA hay EMA tùy các bạn chọn à, mình từ từ mình chọn cắt lên đó hãy chọn đường này còn à, nếu mà các bạn tùy các tùy điều kiện các bạn chọn các bạn chọn nha mình như mình thì mình à, ít chọn cái vùng này thì để mà chọn các cái điều kiện này thì các bạn phải có là tài khoản pro trở lên rồi thay đổi giá 3 tháng này đó đó xong thì nó các bạn tắt cái này đi thì nó sẽ hiện ra như tổng khối lượng của mình chọn lúc nào phải lên hơn 200 ngàn này mình thường chọn em giá 10 cho nó an toàn rồi thay đổi giá là 3 tháng thì mình như ít nhất phải, phải lớn hơn 2 phần trăm 2 phần trăm đó mình sẽ lưu lại lưu bộ lọc này lại đó nên đây là mình uh, hướng dẫn các bạn uh, tạo một cái bộ lọc trong file nha cảm ơn các bạn đã theo dõi nếu uh, các bạn thấy video này hữu ích hãy cho mình một like một subscribe một uh, lượt theo dõi kênh và hãy chia sẻ video này đến những người cần những người cần những người các bạn mà quen biết mà cần những kiến thức như vậy cảm ơn các bạn